Vâng, ờ, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng lại tiếp tục quay lại với chương trình giới thiệu xe của ô tô Kinh trên uh, YouTube cũng như là trên fanpage. Và hôm nay ô tô Kinh uh, giới thiệu đến quý vị một chiếc xe có thể nói là hàng hiếm ở thị trường Việt Nam, nồi đồng cối đá, mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser 9 chỗ Vâng 9 chỗ số sàn máy dầu 3.5 Đây là dòng xe nhập nguyên con từ Nhật Bản Và đây là dòng xe hai cầu máy dầu cực kỳ là mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là tiết kiệm xe chạy rất là khỏe chiếc xe này à, sản xuất à, năm 1985 nhưng mà đây là hàng hiếm nhập nguyên con từ Nhật Bản chính vì vậy mà cái à, đồ chất của nó còn à, rất là chất đây là dòng xe à, địa hình được đăng ký 9 chỗ ô tô kinh anh mua của một đại gia ở Bình Thuận phải nói là đây là cái dòng xe mà được các đại gia siêu tầm với dòng xế cổ Mặc dù à, sản xuất năm 1985 nhưng mà dòng xe này phải nói là nhập khẩu nguyên con cho nên là nó còn rất là chất, rất là chắc chắn. Toàn bộ dàn sắt xi đều hoàn toàn là bằng sắt cho nên là rất là dày. Thế thì hiện nay à, mẫu SUV này đang được ô tô kinh bán với giá là 235 triệu đồng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 Land Cruiser chúng ta thấy là xe còn rất là cứng khoảng sáng gầm rất là cao à, đây là dòng xe địa hình mà đi được ờ, rất là nhiều ờ, địa hình đồi núi đặc biệt là những địa hình mà có đường dốc thì phải nói là xe chạy rất là khỏe và leo rất là bốc khoảng sáng gầm rất là cao chúng ta thấy cái độ chất của nó vẫn còn khá là đẹp dàn đồng dàn sắt xì toàn toàn bằng sắt cho nên là rất là dày quay à, cho quý vị thấy là từ đằng trước ra đằng sau xe còn nhập cho nên là còn rất là đẹp được uh, chủ nhân giữ gìn phải nói là cực tốt chăm sóc xe đấy mặt ca lằng của nó có thể vì thấy Đèn sắt xì, nắp cabo, đèn này. Đèn bằng kính này. Đèn pha halogen. Rồi đèn gầm, trang bị à, đèn led. Toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt. Toyota thương hiệu của Nhật Bản. là Cruiser một thời gọi là tỷ phú mới đi được đấy. Đấy, quý vị thấy là cụm đèn rất là tốt sắt chì rất là dày toàn bộ các cái đường gân chỉ các cái đường dập nổi trên thân xe trên cặp cabo còn rất là thẳng đây cụm đèn uh, xi nhàn 40 xe đều được trang bị mâm đúc này, toàn bộ vẫn còn rất là chắc chắn vò xe này hệ thống giảm sóc này, gầm hệ thống cua lốp ấy học dè quay cận cảnh cho quý vị thấy là cũng rất là chất vò xe còn rất là mới gai của vò xe rất là cao từ à, Land Cruiser dòng xe nhập nguyên con từ Nhật Bản ấy các cái đường à, bệ lên xuống này vẫn còn đầy đủ các cái đường gân chỉ Toyota Land Cruiser hội ờ, những anh em nào vào trong hội Land Cruiser thì phải nói là rất là mê Đấy, cái, cái, cái, cái, cái họa tiết chủ xe phải nói là chỉ những người đam mê dòng xe này thì chúng ta mới có thể sở hữu và chơi nó một cách rất là thú vị thú vị toàn bộ các cái uh, ờ, tay cánh cửa đã được ốp inox rất là sáng và đây là cánh cửa của nó quý vị đấy dàn sắt xì của nó keo trì khá là đẹp rất là dày đấy các cái con ốc ở chốt khóa tập bì hoặc bì cũng bằng sắt luôn đây nắm cánh cửa mở cửa các cái uh, quay uh, cửa kính đó quay bằng cơ nhưng mà cũng lên xuống rất là nhẹ nhàng người có gắn một cái búa này cái dìu <laughs> phải nói là chủ xe chơi chơi xe sưu tầm các cái ờ, thiết bị cho xe rất là đầy đủ cho nên là những anh em trong hội ờ, Land Cruiser thì phải nói là cực mê dòng xe này rồi đi rất là chất vô lăng học gió các cái à, công tắc đèn quay cận cảnh cho quý vị thấy cái độ chất của chiếc xe đấy màn hình nhá một cái màn hình uh, camera hành trình nữa đấy quý vị có thể thấy là độ chất của chiếc xe và uh, phải nói là chủ nhân trang bị rất là nhiều ghế già các cái tay à, tị à, tị tay này hộp số sàn 4 cấp các cái à, nút điều chỉnh ở trên vị trí ghế tài xế đấy tất cả vẫn hoạt động tốt các cái đồ chơi trên xe rất là nhiều các cái đồng hồ này vẫn còn zin nhá, hiển thị các cái thông số như là nhiệt độ rồi các cái thông số về điện áp vân vân tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đây các cái uh, bảng thông số của xe này dấu dập nổi này ấy tất cả vẫn còn rất là rõ nét đều đó thể hiện cái độ chất của chiếc xe độ zin của chiếc xe đây tôi chuyển cầu này các cái nút ờ, điều chỉnh vẫn là hoạt động rất là hiệu quả đề chúng tôi ờ, đề máy lên máy nổ cũng tương đối là nhỏ dòng ờ, máy dầu khỏe các cái đèn cảnh báo ở trên bàn đồng hồ đấy vẫn đầy đủ vào báo phòng tua này. cái đồng hồ vẫn là là là zin chìa khóa này chìa khóa với cái dạng chìa khóa ờ, núm xoay nói là rất là đẹp và chìa khóa cũng được ờ, mở từ xa đấy tất cả vẫn hoạt động rất là tốt thì có thể thấy là cái độ chất của chiếc xe toàn bộ ờ, bằng sắt rất là dày điều khiển ghế này ghế tài xế ngồi rất là rộng rãi thoải mái dòng xe được đăng ký 9 chỗ mà với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước tất nhiên rồi không ai chạy dịch vụ bằng chiếc xe này cả chủ yếu là xe để cho anh em trong hộ đi chơi mà thôi mua của một đại gia ở Bình Thuận mà cho nên là chủ yếu là đi uống cà phê để đi chơi với hội anh em thôi đấy quý vị thấy phần gầm này cũng rất là dày rất là chắc chắn chè càng để càng có giá khoảng sáng gầm của bánh xe này rất là cao ống bồ ống xả nổ rất là giòn toàn bộ các cái ờ, tấm nhựa trong ờ, tấm sắt ở trong học rẻ đấy rất là chắc chắn có sơn chống xét luôn các cái uh, hốc gió làm gió mát tự nhiên đèn à, vẫn là đèn zin nhá độ zin của chiếc xe vẫn còn đến 90 phần trăm phải nói là chủ nhân à, giữ xe rất là tốt phải đam mê lắm để mới giữ được chiếc xe như vậy tôi Toyota Land Cruiser những anh em có thú uh, sưu tầm xe hoặc là có đam mê với những dòng xe cổ thì chúng ta hãy nhanh tay gọi cho tôi qua số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 999 để chúng ta trao đổi về chiếc xe này. Chúng ta xem phần nội thất của chiếc xe. Xe đăng ký tới 9 chỗ ngồi. Cho nên là rất là rộng đây là dòng xe nhập nguyên con từ Nhật Bản mà cho nên là cái độ chất của nó phải nói là còn cực chất đấy toàn bộ hàng ghế bọc da cao cấp sàn cũng đã lót da 5D này hàng với thứ phía sau đấy dạng à, dạng à, ghế giặt đấy tất cả các cái cánh cửa của cốp xe trần được uh, lập trần 5D rồi cũng rất là đẹp mới lập lại toàn bộ các cái uh, hệ thống uh, cánh cửa đây là bánh dự phòng dạng bánh treo rất là chất cái họa tiết mà được ờ, chủ nhân người ta trang trí là trên nóc rồi đã trang bị một cái baga để chúng ta chở hàng đi xa chúng ta có thể chở bất kỳ một cái loại hàng hóa nào logo Toyota Land Cruiser đấy cũng bánh xe sau ở bên ờ, phụ này toàn bộ được trang bị mâm đúc hết nhá học dè quay cận cảnh cho quý vị thấy rất là chất đều được trơn chống xét này gầm xe quý vị thấy này các cái thanh rằng của gầm xe độ dày của nó quý vị thấy cực kỳ dày và hoàn toàn không có hề có hiện tượng gì là gì xét cả không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ là khỏe mình xe bốn cầu à, 4 thì hai cầu Đấy, tapi của cánh cửa bằng nhôm còn rất là đẹp rất là chất keo chỉ này vẫn các cái độ uh, à, cao su để cho nó đóng mở cửa rất là êm toàn bộ keo chỉ vẫn còn rất là tốt rất là đẹp đầy đủ không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả đấy hệ thống à, bàn lề nách cửa đấy độ chất của xe thậm chí là vẫn còn cái mở kiếng bằng bằng cái khóa tay như thế này nói là còn giữ được đấy mở ra đóng vào rất là chất vì có thể thấy là xe nhập khẩu nguyên con cho nên là cái độ chất của nó rất là đẹp đây là hộp số này số, số uh, sàn 4 cấp rồi uh, truyền cầu này vẫn còn hoạt động rất là tốt chuyển cầu nhẹ nhàng hệ thống uh, dàn lạnh cũng uh, làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất là lạnh rất là nhanh rất là mát toàn bộ hàng ghế đã được bọc da cao cấp phối hai màu đỏ đen nhìn phải nói là rất là hầm hố hoành tráng quay cận cảnh chi tiết đây là cái sụp này loa sụp ở dưới uh, gầm của ghế cho cái âm thanh rất là hay phải nói là chủ xe chăm sóc xe yêu xe giữ gìn xe cực kỳ là cẩn thận và có cái niềm đam mê về những dòng chiếc xe này cho nên là không tiếc tiền trang bị những các cái chi tiết rất là hoành tráng rất là chất đèn trên trần xe đấy đã đổ đèn led rất là sáng trần bọc 5D cực kỳ là đẹp 235 triệu đồng quá hợp lý xe càng đề càng có giá cụm bánh trước ở bên phụ này vỏ xe rất là mới rất là cao vẫn vẫn còn các cái đầu của vỏ xe có có có có có bánh xe nói như vậy là chúng ta thấy là cái độ zin độ chất của nó rất là đẹp Bỏ ra các cái con ốc toàn bộ hộc dè gầm các cái thanh rằng các cái thanh đà của gầm xe đấy quý thấy còn nguyên cái dấu dập này BG 75 này đấy cái độ chất của nó quý vị thấy là cái dấu dập nổi còn rõ ràng rõ nét dòng BG 75 dòng hàng hiếm chỉ có nhập khẩu mới có thôi và độ chất của nó thì không phải nói rồi và đây là khối động cơ của nó quý vị trang bị cái động cơ dầu 3.5 máy nổ rất là nhỏ êm rất là mạnh mẽ khỏe nhưng mà cũng cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đấy ta thấy cái dàn máy của nó đây sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy vẫn còn rất là chất quay cận cảnh và chi tiết là cho quý vị thấy toàn bộ dàn máy BG này các cái nắp đây một lần là nó liền mặc dù là dòng máy dầu nhưng mà cái độ ồn của nó cũng rất là hợp lý máy chạy rất là khỏe tiết kiệm nhiên liệu thì tôi nổ máy lên đấy quý vị để một lần là nổ liền và máy nổ rất là giòn rất là êm chỉ với giá là 235 triệu đồng và đã có một cái chiếc xế 9 chỗ nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản rất là chất anh em nào trong hội mà có thú vui niềm đam mê về chiếc xe này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 quý vị thấy là xe chạy như thế nào vô lăng thì cũng có trang bị trợ lực đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng dễ dàng hộp số sàn 4 cấp ra vào số mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe chạy có cảm giác rất là đầm xe bởi vì toàn bộ là dàn chassis là bằng sắt chứ không có bằng nhựa bằng mổ giống như là những dòng xe đời mới bây giờ